Thì ờ, nhưng trước khi để vào cái video này thì Vũ muốn nói một điều rằng thì những cái điều vụ nói ở đây đây là mục đích là thông tin không phải là kêu gọi đầu tư cũng không phải là một lời khuyên đầu tư tài chính nào cho tất cả của anh chị và các bạn đây là quan điểm cá nhân của vũ và vũ muốn chia sẻ lại cái quan điểm của mình cho tất cả các anh chị và các bạn vì à, mỗi người sẽ có một quyết định và cái quyết định của các bạn á, dù các bạn nên là các bạn khi mà các bạn muốn đầu tư các bạn phải có một quyết định của các bạn đúng không nào và mình phải tự chịu trách nhiệm cho quyết định đó và mục đích tại vì sao ạ đôi lúc á, bộ muốn chia sẻ những cái video này là bộ muốn nói lên cái quan điểm nói lên những cái góc nhìn của bản thân vũ thôi nó không đúng hoặc sai tất cả gì đôi lúc nó sẽ phù hợp với bản thân của vũ thôi nhưng lại nó sẽ nó, nó sẽ sai với một số cá nhân nào đó đúng nào đây là ở đây không đúng hoặc sai và quan điểm là phù hợp với mình và không phù hợp với bạn thôi là ý nào và bây giờ vũ sẽ đi vào cái video này luôn nha tất cả anh chị bạn thì khoảng thời gian vừa qua nếu mà các anh chị các bạn á, thấy có theo dõi à, về kênh youtube của vũ á, thì vũ có chia sẻ từ cái ngày đầu tiên vũ chia sẻ là cách đây khoảng một tuần đây là cái video đầu tiên của chia sẻ thì cái video này chia sẻ vào ngày 29 tháng 7 nha tất cả anh chị và bạn thì đây là cái số cái bảng số liệu mà vụ có thống kê vào ngày 29 tháng 7 đồng ý nào nhưng tới ngày hôm nay những cái số liệu thống kê ví dụ đây nè vụ có thể cho tất cả anh chị thấy nè vụ thống kê về cái tokenomics nè thống kê về cái social uh, cái social của dự án đồng ý nào thì hôm tới ngày hôm nay thì cái nó sẽ như thế nào thì hôm nay mình cùng cập nhật cái phiên bản với nhau và vừa rồi nó sẽ có qua những cái giai đoạn nào rồi và đang có những cái sự kiện nào ở trong cái step hero này và làm thế nào để chúng ta có thể là sở hữu được cái đồng step hero này có thể là sớm nhất có thể thì trong video này cũng sẽ giải đáp và mình chúng ta cùng cập nhật với nhau về cái tình hình như vậy nha cái đầu tiên mình sẽ cập nhật về cái social nha về cái social về những cái website của dự án thì nó ở đây á thì ờ, dự án nó đang khởi chạy rồi về cái website step hero như thế này similar grade ok thì à, về cái social về của dự án á thì thứ nhất mình nói vụ nói ở đây là cái web website là step stephero.io đúng nào thứ thứ hai về cái Twitter Twitter Vũ đo được vào cái ngày đầu tiên Vũ làm á Vũ theo dõi giảng này là vào ngày 27 nhưng tới ngày 29 thì Vũ bắt đầu mới làm một cái video và ngày 31 Vũ cũng làm một video ngày 3 tháng 8 Vũ cũng làm một video và ngày hôm nay là ngày 5 tháng 8 Vũ có làm video để cập nhật cái tình hình của dự án như sau thứ nhất các bạn có thể thấy cái độ tăng trưởng về cái Twitter này ạ à. khi mà một dự án các bạn thấy cái độ tăng trưởng về cộng đồng nè về số lượt follow nè thì đó cũng là một cái một cái để chúng ta đánh giá được cái dự án này nó như thế nào đúng không nào nếu mà dự án không không tốt không không hiểu là không chất lượng hoặc là cái đội dev làm việc không làm việc á thì cái dự án không không thể nào phát triển được đúng không nào ok nhưng để mà dự án nó thành công hay không á còn phụ thuộc rất nhiều vào những yếu tố khác nữa chứ không phải dự chỉ dựa vào những con số này thôi nhưng đây là những con số của cập nhật cho tất cả các dự án rồi tới ngày hôm nay nha về cái Twitter mình sẽ xem nha cách ok Twitter tới ngày hôm nay là 46,2 ngàn đúng nào 46,2 46.200 đúng nào về cái medium thì sao nào đã lên được 502 follow rồi về cái medium nha ok rồi thì uh, cái ờ, có nó đã niêm trước khi mà nó trước khi cái dự án này ra nó đã được niêm yết ở trên coi mất cát rồi và vừa rồi đã có đã bắt đầu erop vào ngày đã bắt đầu đã bắt đầu có erop vào ngày 31 tháng 7 rồi ok ông nào thì tới ngày hôm nay cái airdrop đó đã kết thúc rồi anh chị nào mà đã kịp tay làm á, thì mình cũng đợi kết quả thử là mình có phải là một trong những người may mắn được nhận cái đồng airdrop này không đó nào giá mốc lịch của nó thì bây giờ đang là giá đang đang mua được cái vòng wallet á, là 0.1 đô trên một token đâu đó thì à, mình nhận được 50 token đó thì không biết được là khoảng 5 đô nhưng đôi lúc tới thời điểm đó thì không biết như thế nào nha các tất cả anh chị các bạn đấy rồi các bạn có thể so sánh từ ngày 5 tháng 8 nè và ngày 27 ngày 27 là cái dự án này bắt đầu nó đã bắt đầu từ ngày uh, từ từ tháng 6 rồi nha các tất cả anh chị và các bạn cái bài viết đầu tiên vào ngày 24 tháng 6 nha tất cả anh chị và bạn vậy thì tới ngày hôm nay á thì uh, nếu mà trên cái bảng này bộ đo được á thì đã tăng trưởng một cách rất là đặc biệt sau khoảng một tuần thôi bộ nhớ không nhầm là một tuần thì cái việc nó đã hơn nó đã tăng lên hơn 40.000 follow nè về cái Twitter nè về cái Telegram thì họ đã tăng lên được hơn 41.000 lượt cái cái member còn à, kể về telegram chat á, thì nó đã tăng lên được hơn 45 ngàn rồi hơn 45,5 ngàn người vô cái telegram chat đó và cái medium á, thì từ 9 người lên 502 người ờ, đây là một cái các bạn có thể thấy rằng á vụ đây là cái bảng vụ đo về số lượng số liệu từ ban đầu mà đúng nào các bạn mà không tin thì các bạn có thể coi lại đo lại những cái thời điểm đó vụ có nói đúng đúng hay không biểu nào về token nomit á thì à, nếu mà giá 0.1 đô như vậy á, thì cái cáp của nó Vũ có thể đo ví dụ ở đây Vũ ở đây đôi lúc có nhiều bạn hỏi là không biết là khi mà ra token á, nó sẽ như thế nào cái lượng token nó được phân chia ra sao và khi mà sau khi mà bán xong cái vòng public sale á thì tổng cái lượng token ở ngoài nó sẽ như thế nào ở trong này Vũ đã làm cái bảng đo là đo, đo đạt tổng cộng á token á là có một 100 triệu đúng không nào đúng là 100 triệu cái đồng token như vậy đồng ý nào nhưng khi mà mình bán xong một lít bút lít sale á thì chỉ có được 13 triệu 932 ngàn 500 cái đồng token này được có thể là đang lưu hành ngoài thị trường nếu mà buổi tính không nằm theo cái số liệu và cái phân chia như vậy nè đồng biểu nào thì buổi tính đã được cái bảng như vậy thì à, nếu mà giá một 0,1 đô tại thời điểm đó thì cáp của nó sẽ tương ứng như vậy đấy mình cũng đợi thôi mình cũng chờ đợi khi mà cái ngày mà nó búp lịch ra đó là cái đầu thông tin đầu tiên mà muốn cập nhật cho tất cả anh chị các bạn về cái tình hình của Step Hero hiện tại nó đang là như vậy rồi tiếp theo về cái à, Vũ muốn nói thêm một cái nữa hiện nay đang có đây có anh chị nào mà chưa hiểu về Step Hero như thế nào thì đây là cái video đầu tiên Vũ làm về Step Hero nha rất may mắn có rất nhiều anh chị và các bạn đã ủng hộ Vũ về làm cái video này và tiếp theo Vũ có cập nhật thêm những tình hình tiếp theo về cái à, những cái sự kiện những cái hướng dẫn sử dụng token nè và đặc biệt gần đây nhất là có một cái sự kiện gọi là vĩ đỏ là tham gia vào wallet và cái tham gia wallet này nó sẽ như thế nào ạ à? tham gia wallet này á, nó sẽ có khi mà các bạn đăng ký á, thì sẽ có được 500 suất 500 suất này á, sẽ mua sẽ được mua và những người nào ở trong cái danh sách whitelist này á, sẽ được quyền mua được những cái đồng token này ở cái vòng gọi là à, vòng whitelist tất cả anh chị bạn à, giống như là cái vòng à, số nếu mà không giống một đô thì à, nó giống như vòng private sale 2 vậy tất cả anh chị đây nè vòng public sale á đồng ý nào đó và giá mình mua là không giống một đô ok không nào và nếu mà anh chị nào á, mà chưa làm cái này á, thì hãy nhanh chóng làm nhanh đi ạ à. ví dụ anh chị nào mà làm càng sớm thì cái việc mà chúng ta nhận được cái cái tỷ lệ mà chúng ta vào danh sách trắng á, vào whitelist á, nó sẽ cao hơn cái này là random chứ không phải là hình như là trên top top 20 á, thì mình sẽ sẽ là được chắc chắn được vào nhưng những những cái top sau á, thì mình sẽ được random để được lựa chọn ở quản lý nào nếu mà bạn có năng lực nếu mà ok hơn nữa thì các bạn có thể phấn đấu vô top 20 tại vì sao mình nên vô top 20 ạ à? vì khi mà chúng ta vô top 20 á đúng nào khi mà chúng ta vô top 20 á thì chúng ta sẽ nhận được những cái phần thưởng tương đương trong cái top đó đúng nào đây là cái đây giống như là vậy khi mà chúng ta vô top 20 đó, chúng ta sẽ nhận được những cái món quà tương đương với cái việc mà trong những cái top đó nó sẽ được đó là đây là đây của tìm nha của tìm lại cái phần thưởng ở trong top 20 của tất cả đây ví dụ nè top 1 á, bạn sẽ được nhận 5 cái premium cái thẻ bài á thẻ bài 5 premium đây nè giống như thẻ bài là thẻ bài nào ạ à? đây ví dụ hero đây cũng có thể là một trong những cái thẻ random này tất cả anh chị mình có thể nhận được năm một trong năm năm cái thẻ này nếu mà nhớ không vụ vụ theo vụ theo bản thân vụ nha đủ nào rồi tiếp tục là những anh chị nào mà đứng top 2 này sẽ được 3 thẻ top 3 được hai thẻ còn top 4 đến top 10 á, sẽ được một thẻ random và từ top 11 đến top 20 là một cái basic một cái thẻ basic là cái thẻ bình thường thôi tất cả anh chị đủ nào thẻ bình thường thôi ok nào sẽ hay Herod á cũng nghĩ là thẻ này những level này nếu mà nhớ không nhầm nếu mà bạn theo bản thân vụ đánh giá là như hai sao chẳng hạn đúng không còn thẻ premium kia là từ 3 đến 4 sao ví dụ là như vậy ok được nào và vừa cập nhật danh sách top 20 này tất cả anh chị bạn đã hơn 10.000 người đăng, đăng ký rồi nhưng anh chị hãy cố gắng đăng ký để biết đâu mình là một trong những những người may mắn được nào và anh chị nào mà Vũ sẽ để đường link phía bên dưới anh chị nào chưa đăng ký thì đăng ký liền nha còn ví dụ mà anh chị nào mà chưa biết cách đăng ký thì vũ sẽ để đại vũ trên kênh youtube vũ có để một cái hướng dẫn rất là chi tiết về cái phần đăng ký qua clip này để cho tất cả anh chị và bạn có thể đăng đăng ký một cách đơn giản và dễ dàng nhất vũ sẽ để luôn cái phần cái video này xuống phía dưới cái phần mô tả luôn anh chị nhớ nha và đặc biệt hơn nữa để mà cập nhật tình hình những danh sách như vậy á, thì vũ có một cái group gọi là group một cái channel và một cái nhóm chat anh chị nào mà chưa đăng ký mà có thể là vô vào cái này chúng ta cùng trao đổi nhau hoặc là cập nhật thông tin sớm hơn ok quay lại cái việc mà chúng ta nói về dự án step hero này thì uh, step hero này thì uh, nếu mà chúng ta thể có thể thấy nè đội liên tục cập nhật hàng ngày để thông tin và đặc biệt bây giờ đang có một cái chương trình là là chương trình là lăng zone hero thì cái chương, chương trình lăng zone hero này thì các bạn là giống như là tham gia được để cái dự án này để có thể là à, được vào những cái cũng sẽ được mua đúng nào ở cái dự án gọi là whitelist này các bạn được mua 100 đô thì dự án Lanzo Hero này nếu mà bạn nếu mà bạn được tham gia Lanzo Hero này thì bạn sẽ được mua với hình như là maximum là 50 đô thì bạn. ok đủ nào rồi anh chị nào mà cái giờ ở đây bộ có một cái cách hướng dẫn nè hướng dẫn tất cả các anh chị và các bạn nè đây là cái hình ảnh mà chúng ta có thể có thể thấy rằng là đây thì à, để mà làm như vậy á, thì chúng ta trước tiên á, chúng ta phải cần có một cái Twitter để chúng bộ sẽ hướng dẫn luôn nha anh chị tham gia được cái uh, lăng vô hero này thì đầu tiên á các bạn hãy vô cái con the shower bot này được nào và các bạn nhấn là sẹt hero nè làm theo cái hướng dẫn này nè tất cả anh chị các bạn các bạn có thể coi trên cái video này các bạn làm theo luôn cũng được thì nó sẽ ra đây là cái địa chỉ hiểu nào step 1 nè đây là yêu cầu các bạn điền cái địa chỉ ví của các bạn vào đúng không ok khi mà điền địa chỉ ví của các bạn vào rồi á thì họ quan trọng nhất ở trong cái địa chỉ ví của bạn phải có 50 đồng LZ này đó các bạn 50 đồng phải có thu được 50 đồng LZ này thì bạn mới có đủ điều kiện tham gia cái cái uh, chương trình đăng nhập hay rồi thì năm hâu hâu 50 đồng đó cộng thêm với cái số số số lần số 0,0313 gì nè tùy vào mỗi tài khoản nha các bạn chị cũng như là phải tùy vào mỗi tài khoản nữa đó đúng không các bạn ví dụ 50 thì các bạn để 51 đi được nào để chúng ta thì có thể là cái phí để chúng ta vận cái phí giao dịch đó được nào thì các bạn hâu 50 đó thì hâu thì ở đó thôi của ở trong ví của bạn thôi chứ không có mất đi đâu cả nó chỉ nằm trong đó thôi nhưng mà khi mà nằm trong đó thì trong từ bạn phải giữ từ giờ tới hết cái chương trình uh, Lan Du Hero này thì các bạn mới được quyền rút ra hoặc là bán như thế nào đó hoặc là giao dịch như thế nào đó thì các bạn chỉ được trong trong cái ví luôn luôn phải có được 50 đồng đó chỗ nào để tham gia cái chương trình này tối thiểu là như vậy khi mà các bạn điền cái địa chỉ ví vô rồi thì bạn phải biết rằng là trong cái túi ví bạn nó sẽ xác minh lại là cái ví của bạn nó đã có chưa nếu mà có thì nó sẽ ra luôn cái bước ra nó nếu mà chưa có rồi bạn sẽ thấy nè verification fail nè và bạn phải cần là gọi là xác minh lại cái ví này vì cái ví thì chưa có tiền chưa có 50 đồng đó ok nào đó cái bước một này các bạn điền địa chỉ vĩ bước hai là các bạn và khi các bạn điền lại một lần nữa nè nếu mà thành công á, thì nó sẽ tới luôn cái bước số 4 này là nó sẽ đưa cho các bạn một cái mã code và cái mã code này á, bạn sẽ copy cái chỗ lăng zone nè gạch 313 1036 55 vì mỗi người sẽ có một cái mã nha bạn lên Twitter của bạn bạn dán vô ví dụ bạn lên Twitter của bạn đúng không ạ bạn lên Twitter của bạn bạn dán vô và khi mà bạn dán vô rồi á đúng nào khi mà bạn dán vô bạn đang, đang dán vô đúng không để bạn à, xong bạn hãy lấy cái đường link mà bạn dán vô đó ví dụ đây là cái đường link vụ dán vô đi vũ bây giờ vũ giả bộ vũ làm đường link vụ dán vô nha ok được nào ví dụ đây ví dụ bạn là thì vũ thử nha đăng dôn 313 103 không ấy số 655 39 số ví dụ vậy đi bạn copy đúng nha đúng cái hình dạng của đó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 rồi ví dụ như vậy bạn đăng lên đúng nào sau khi đăng lên rồi bạn hãy bấm vô cái bạn lấy cái đường link nè đúng không đường link của mỗi cái cái bài post đó bạn copy rồi xong bạn về cái con bot đó bạn dán vô là để bạn xác minh là đây là tài khoản của bạn đồng ý nào là coi như đã xong rồi và sau khi làm xong rồi á các bạn hãy làm một lần một một, lần là like nè một lần retweet nè ví dụ bạn vô bạn like bạn retweet cái bài của đăng vô đi ví dụ đây ví dụ bạn like bạn retweet cái bài này đủ nào thì coi như đây là bạn được cộng được được được tính là coi như là tính một điểm và các bạn đang trong top 200 người á trong top những top đầu á thì các bạn có thể là tham gia được cái vòng này đồng ý nào và các bạn khi mà các bạn like retweet như vậy á, thì các bạn hãy nhớ rằng á, làm theo cái cũng đừng có lấy những như là làm theo một cách robot quá bao nhiêu lâu đó bạn làm lại một lần bao nhiêu lâu bạn làm một lần làm liên tục như vậy rất dễ bị khóa nha tất cả anh chị và bạn đấy nên hãy cẩn thận với tài khoản của mình rồi video của vũ á, thì hôm nay vũ cập nhật cho tất cả anh chị về tình hình như vậy thứ nhất là về cái bảng số liệu này đầu cái này của tổng hợp là đây là thứ nhất rồi các bạn số liệu này Vũ đã tổng hợp xong rồi các bạn có thể thấy và các bạn sẽ đo lường thứ hai là Vũ sẽ cho các bạn thấy là cái token omic nó được phân phối như thế nào đồng ý nào và sau khi mà mất public sale xong sẽ còn sẽ còn bao nhiêu cái đồng token à, sẽ lưu hoàng lưu thông ngoài thị trường có bao nhiêu token và chúng ta tính ra được cái gọi là một cái điểm vào đẹp cho chúng ta nếu chúng ta không may mắn chúng ta mua không mua được những cái vòng ở vòng qua whitelist và đây là vụ nói luôn đây không phải là lời khuyên đầu tư đúng nào và các bạn cũng đừng ngưng fomo đấy các bạn các bạn hãy tự, tự lấy kiến thức của mình đó các bạn đôi lúc các bạn mới vào thị trường hay các bạn như thế nào đó cũng hãy dùng kiến thức của mình tích lũy từng ngày để có thể là ra được một cái kiến thức riêng cho bản thân của mình đâu nào thì lúc đó mình hãy quyết định đầu tư đừng đừng đầu tư vội đừng có nghe ông này đừng nghe bà kia vì sao bạn vì tiền là tiền của bạn đồng ý nào và đây là cái thông tin thôi vũ đưa là đưa thông tin đây không phải lời khuyên đầu tư cũng không phải kêu gọi đầu tư gì cả vì vũ còn làm rất nhiều dự án khác vũ cũng chỉ là đứng dưới cương vị là một người review những cái dự án và theo nhận định cá nhân của bản thân của vũ thôi nên đừng có phô fomo gì cả đồng ý nào đấy chứ sau này vũ không chịu trách nhiệm gì đó đâu yên tâm đi à hãy coi lại những cái thằng này đấy đây là cái thứ hai về cái social nè về cái um, tokenomics nè rồi về cái vũ nói lại là một cái là về đăng ký wallet bạn nào chưa đăng ký đăng ký liền nha vũ để lại đường link để phía bên dưới các bạn cùng nhau đăng ký và nếu mà không biết đăng ký vô kênh của vũ có hướng dẫn chi tiết đó là cái thứ ba và cái thứ tư là các bạn hãy nếu mà các bạn tham gia được á, à, gọi là à, lăng vô hero á đỡ nào đỡ nào lăng vô hero á, thì các bạn hãy làm nha vũ có hướng dẫn chi tiết rồi các bạn nào mà chưa làm được đó, có thể là vô vào cái group của vũ vũ sẽ để lại cái đường link phía bên dưới luôn đây là cái channel và cái group chat của vũ chúng ta cùng vô đây chúng ta cùng trao đổi với nhau thôi ok đủ nào rồi video của vũ đến đây thôi và xin hẹn gặp lại tất cả anh chị vào những video tiếp theo à và nhớ cho vũ một like một subscribe kênh youtube của vũ nha và vũ có một cái group cộng đồng chơi game kiếm tiền ở trong này thì có trao đổi rất nhiều các loại game khác nhau nhưng ở trong mỗi cái group trong cái group như vậy là sẽ có những cái group khác nữa đồng ý nào ví dụ là bạn nào chơi game gì sẽ qua group đó ví dụ vũ sẽ để lại đường link của my defybet nè đúng nào rồi đó là một loại game nữa hoặc là game item nè vũ sẽ để lại đường link riêng cho mỗi cái game như vậy đồng ý nào nhưng cái trang cái cái cái cái, ờ, cái cộng đồng chính thức á, là cộng đồng chơi game kiếm tiền ở đây có hơn 3 000 tư thành viên rồi cũng thành lập vào đúng khoảng thời gian mình bắt đầu vào video đầu tiên á khoảng 3.400 người rồi anh em trong này trao đổi rất là sôi, thôi sôi nổi và bạn có câu hỏi nào có thắc mắc nào có thể lên đây hỏi trực tiếp rồi nếu thấy video này hay nhớ cho một like nha một like thôi đủ nào nếu mà bạn là bạn đã coi video nếu mà bạn là đã quay lại quay lại với vũ rồi quay lại cái trang cái cái gọi là cái channel của vũ rồi á đó là lần thứ hai rồi nếu mà chưa subscribe hãy subscribe kênh youtube của vũ nha để ủng hộ kênh của mình rồi rất cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã coi tới thời điểm này vâng xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị và các bạn vào những video tiếp theo nha xin chào và hẹn gặp lại nha